vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc để em. thơ lòng buốt ra mắt ta nhìn tựa đã quên từ lâu em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó làm sao anh dòng thưa gửi kèm nỗi nhớ thương anh như em đêm từng đêm lòng thầm mong thấy em trong phút giây đôi gặp em đi bên em không nói được câu gì ngồi kề em sau mùa đông thấy không xa gặp lại rồi chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa đợi gặp em đi bên anh thấy nồng cuộc tình đầu tiên rồi chân ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại giờ chuyện đưa đôi ta bước chung đường hai hàng cây xanh lá cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng rồi anh ôm em bao năm về lại nơi đây vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy vẫn trong lành như tình yêu của em và anh vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương anh không quên vườn hoa năm xưa có một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn và yêu anh một tình yêu thủy chung Cause không còn người yêu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời ngồi trên cát nhìn biển đêm hát vu vơ mấy câu tình ca trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa đời dòng bão nhiều đắng cay người mới quen để không quên những em đêm và tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ